cánh đai em thấy điều chi khi cánh đai em thấy điều gì nước mắt rơi gần kề lan mi chẳng còn những giây phút chẳng còn những êm đêm nhớ khi xưa làm không đai cánh khi xưa ta không thấy gà đai nhưng nay ta bỗng thấy đàn gà cũng giá công chẳng còn một con rồi đột nhiên em khóc rồi chợt muốn nhảy cầu buông bàn tay rời xa bàn phim bước đi chợt một hôm Khi xưa ta làm Youtube Cuộc đời thật vui tươi Khi đêm về mang cây ra làm Thêm view lên cao ta liên kết ngay Hai tư ra ngân hàng thật là phấn chấn Có những ngày ta không cần ăn uống Mấy phút vui nụ cười ngày hôm qua Kiếp có ngủ quên chìm trong màn sương đắng Anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng Anh nhớ cái thời đó đã xa lắm Buông bàn tay rơi xa bàn phim bước đi lại đàn đổ chân không thấy đâu nghề ri ốc là thế khi lên tiếng lúc xuống buồn cớ sao giờ lại nỡ report lẫn nhau ừ gà đái không sao mà từ đây rì ấm sẽ thôi làm con tên người ơi kênh chết kháng dễ như bèo cứ từ từ tiền sẽ quay về với ta bọn revolt kia hãy lắng tai nghe này mày revolt dâu tao làm tao ăn này ban nơi từ nay làm con tên trở lên đời dẫu biết rằng tiền sẽ không đến rất nhanh nhưng không bao giờ đai canh